sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào. nhớ những hôm tan học ta hẹn hò dòng chơi em quá ngây thơ dài anh thì mới lên mười ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau có tiếng ai thầm bước cho chúng mình chưa hôn ai cho thật gần tình chân mong manh như lá mê xanh ngơ ngác rơi nhanh thu sang heo may cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày nhưng ngày được chờ chờ trong vu vơ trong mắt ngây thơ ngàn mây yêu thương vương trong hồn em người mang cho em nghe môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thân gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày nhưng ngày đợi chờ chờ chồng vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay lạc vắt mắt thật cười Trương Vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời Bóng người mịt mùng, từ ngang bé rung rung Trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng Nắng vẫn vương nhẹ gói chợt nghe sao mây cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày được chờ chờ trong vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay là vẫn vương cho hơi ấm lên mỗi người lùa sương kín nhẹ vây ngập trường làn mây yêu thương vương trong cho em nghe môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thân gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe băng cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày đợi chờ chờ chồng vu vơ trong mắt ngây thơ nắng đây chơi công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe